Hai, chào buổi sáng cả nhà Chúc cả nhà nhiều sức khỏe trong mùa dịch Hôm nay là ngày 18 tháng 7 Chùa Quan Âm mở phát gạo quà từ thiện cho bà con ở khu vực Bao gồm gạo, mì gói, trứng và rau Được chùa Quan Âm phát trong vòng 10 ngày Từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 28 tháng 7 Dự chùa là ước tính là khoảng 10 tấn ờ, gạo và mì gói, rau củ quả Tuy nhiên khi đến đây nhận ờ, thực phẩm bà con nhớ mang theo khẩu trang vẩy à, sát khuẩn đứng à, cách nhau 2 mét từ sáng sớm bà con đã đến đây rất đông để nhận phiếu sau đó lên nhận gạo mì trứng và rau bà con ai cần thì cứ tới lấy một phần ai dư giả thì cứ đem đến chùa sau đó chùa sẽ phát lại cho những bà con à, nghèo khó bao gồm gạo, mì gói, trứng và một ít rau, sả, ớt sẽ được thầy à, chùa Quan Âm phát trong vòng 10 ngày Phúc xin nhắc lại là địa chỉ là chùa Quan Âm nằm ở đường Hà Quý Giáp Phúc ngã ba cầu Phú Long Mới nha bà con nếu muốn nhận được gạo mì và rau củ quả bà con nên tới sớm để nhận phiếu sau đó lên phía trước để à, lãnh quà sân chùa mình tới đây lúc khoảng 9 ờ, giờ mấy gần 10 giờ chùa đã phát quà từ lúc 6 giờ mấy 7 giờ sáng nên bây giờ số lượng quà còn lại khoảng ờ, một hai trăm phần gì nhưng mình nhìn phía trong kho thì còn rất là nhiều gạo và mì và rau củ quả nha bà con nếu hôm nay mình không có ngày mai mình cố gắng tới sớm cố gắng được lấy những phần quà đây là phía à, trước cổng chùa còn rất là đông xếp hàng dài ngoài đường cái đuôi thì quẹo vô đường hẻm cũng còn người nha bà con muốn à, đến quà cố gắng tới sớm rất là đông phần quà gồm 5 kg gạo một bịch mì thêm một ít rau củ quả có người thì có thêm một à, bịch trứng hy vọng là sẽ giúp được một ít cho bà con ty ờ, phát quà được 2-3 tiếng nhưng hàng người chờ nhận quà còn rất dài quẹo vô trong hẻm luôn nha rất là đông bà con mọi người xếp hàng thì rất là dài quẹo trong hẻm luôn còn rất là đông người cũng phát đông như vậy không biết ờ, có đủ lương thực thực phẩm cho bà con không nữa rất là đông đông trong còn rất là đông người nha bà con sớm vì hiện tại cũng thấy người cũng rất là đông đây gia đình lấy ba phần quà ba bình gạo phải à, mang bao theo đựng mới hết người nào cũng có quà nha hôm nay không kịp thì ngày mai chúng ta cố gắng tới sớm